Nghe nói sơn nước Expo chống được mũi hả anh? Ừ, sơn nước Expo chống được Ôi. Hãy đợi đấy Khi mua sơn nước Expo loại 18,5 lít Được tặng một bình xịt chống mũi Nhanh lên, số lượng có hạn